giấc mơ quay về vẫn nguyên vẹn như hôm nào lòng bay theo gió xuống sao chút xưa em chưa. mơ đoạn đường ngày nào đôi ta từng đón đưa còn vẫn vương không phai mờ dấu yêu thương trong vần thơ là áng mây bên trời nhẹ nhàng ngang qua chúng ta chẳng thể nâng niu những câu thề cứ như vậy thôi không một lời lặng lẽ thế chia sẻ chưa bên hiên vắng buồn còn ai thương ai điều em luôn giữ kín trong tim